Hello, xin chào tất cả các bạn Hôm nay mình ra clip này chỉ nói với các bạn là sắp tới mình sẽ xóa các clip không hay và clip hay mình để lại Nên mong các bạn đừng bị theo dõi và đăng ký kênh của tôi Và mong các bạn tiếp tục theo dõi tôi để tôi tăng tiếp clip hay hơn thay cho các clip không hay của tôi Nên mong các bạn đăng ký ủng hộ tôi nhé Và giúp tôi đạt 1.000 subscribe tôi sẽ ra các nhiều clip hay hấp dẫn à, và sóng nhạc hay hơn tôi nhắc lại à, sắp tới tôi sẽ xóa các clip không hay nhé mong mọi người giúp tôi đạt nhìn một, một nghìn người subscribe nhé cảm ơn các bạn rất nhiều tôi chỉ mong như thế thôi